kính thưa à, quý mạnh thường quân của à, đầu từ thiện nhóm nụ cười thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh. À, hôm nay rất vinh dự à, đoàn của quê hương Gò Công tiếp nhận một suất quà của quý vị trong đoàn ngày hôm nay. Mong cô bác tất cả những anh chị cô bác còn bên ngoài chúng ta tập trung vào hội trường à, giới thiệu với cô bác là trong đoàn ngày hôm nay ở nhóm thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh nụ cười thiện nguyện có đại đức Thích Trân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh đến dự cùng chúng ta ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian chờ đợi quý mạnh thường quân phân phát quà, cô bác lên nhận nhầm thuận cái à, phiếu nhận quà. Nụ cười thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh cùng tất cả cô bác, anh chị à, trong đoàn nụ cười thiện nguyện ngày hôm nay. À, hôm nay là một cũng là một nhiều lần nụ cười thiện nguyện đã đến với người mù của quê hương Gò Công Đông không như những lần trước lần này thì à, đội ngũ của đoàn chúng ta lại hùng hậu hơn mỗi một lần đến gò công thì lại lực lượng nó lại hùng hậu hơn và có những cái à, cách thức điều hành ăn mặc lại tốt hơn mong rằng đoàn chúng ta sẽ duy trì trường hợp này mãi mãi đại diện ban tổ chức à, xin trân trọng giới thiệu với đoàn ông Lê Minh Thắng, Chủ tịch Hội Người Mù Em Phạm Thị Sen, Phó Chủ tịch Hội Người Mù Em Hồ Kim Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Có nghĩa là ba cái người này điều hành 108 cô bác hội viên của huyện hội Gò Công Đông còn tôi là Nguyễn Ngọc thuận cán bộ của phòng lao động được biệt phái qua bên đây phụ trách cái hội này. Để tiến hành cái buổi lễ ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Chân Khánh, và ông Lê Minh Thắng, Chủ tịch Hội Người Mù lên trao cái bản công đức để gọi là ghi nhận tấm lòng tri ân của huyện Hội Người Mù đối với đoàn xin trân trọng kính mời. Chào à, đại đức Thích Trường thành phố Hồ Chí Minh và kính thưa à, nhóm từ thiện nụ người thiện nguyện à, tổ thị thủy thì hôm nay sự tượng của ái của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 À, quý bà con ở đây cũng như các vị trong à, chủ tịch hội người mù, các cán bộ cũng như toàn thể quý bà con hội người mù à, tại thị xã Gò Công Đông hôm nay. À, à được biết đất Gò Công là một vùng địa linh là nơi à, xuất nguồn của nhiều vị danh nhân trong lịch sử Việt Nam. Hoàng Thái Hậu Từ Dụ, Nam Phương Hoàng Hậu cũng như à, anh hùng dân tộc Trương Định, à, những cuộc khởi nghĩa lẫy lừng của dân tộc đều xuất phát từ đất Gò Công Đông. À, hôm nay, à, nhóm Nụ Cười Thiện Nguyện huyện Nhà Bè à, kết nối tấm lòng của quý Phật tử, các thành viên trong nước cũng như ngoài nước à, có duyên được gặp gỡ trở về đây thăm quý bà con và trao những phần quà đó là tượng trưng cho tấm lòng của tất cả thành viên nhóm nụ cười thiện nguyện của các mạnh thường quân trong và ngoài nước là những lời thăm hỏi, là những tấm lòng để gửi tặng quý bà con. Kính thưa quý vị, ở trong hoàn cảnh xã hội hiện nay với tình hình của dịch bệnh cũng còn căng thẳng với những mùa thiên tai bão lũ lại tràn về xứ sở miền Trung. Với những cái tình hình đó, nhưng quý Phật tử vẫn còn có thể gặp gỡ nhau đây cùng gặp nhau trong những môi trường tốt lành như thế này đó là phước báo của chúng ta đã có từ nhiều đời và trong hiện tại này rất mong rất mong quý bà con sẽ giữ vững được cái tinh thần sẽ giữ vững được phước báo và phát huy hơn nữa để chúng ta cùng được sống trong những môi trường bình an và hạnh phúc như thế này dù hoàn cảnh nào cũng bình an à, kính thưa và đại diện cho nhóm nụ cười thiện nguyện xin được ghi nhận tri ân và kính chúc những điều tốt lành nhất đến với các thành viên của nhóm nụ cười thiện nguyện hiện diện ở đây cũng như không có mặt ở đây đã cùng với nhóm rong ruổi khắp mọi nẻo đường để trao những phần quà, để trao những tấm lòng đến quý bà con. Kính chúc quý vị luôn giữ vững được niềm tin của mình, luôn có được nhiều thành tựu trong cuộc sống cũng như trên con đường à, tu nhân học Phật. À, thưa quý bà con, hội khiếm thị tại đây à, tuy đường xá xa xôi nhưng mà lòng không cách trở bởi vì chúng ta cùng có với nhau à, những cái năng lượng lành à, hôm nay à, quý phật tử nhóm nụ cười thiện nguyện đã mang những món quà đến tận đây chốc nữa sẽ trao tay cho quý bà con thì quý bà con mình cũng phải có một món quà gì đó để hồi đáp lại tấm lòng quá đẹp của nhóm nụ cười thiện nguyện phải không quý vị à đối với à, Đối với chúng tôi thì không có món quà nào quý cho bằng những câu niệm Phật và những năng lượng lành của quý vị. Thôi bây giờ chúng ta niệm Phật ba câu để hồi hướng cái năng lượng lành đó, chúc phúc lành lại cho quý Phật tử trong nhóm nụ cười thiện nguyện được không quý vị? Dạ. À, mình niệm à, danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để à, gửi như như là một cái món quà gửi tặng lại cho nhóm nụ cười thiện nguyện hôm nay. À, xin mời quý vị à, chúng ta cùng chắp tay trang nghiêm niệm ba lần Nam Mô Bổn Sư và xin được cảm ơn những câu niệm Phật của quý vị. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh à, Nguyễn Ngọc Thuận, à, các vị trong hội người khiếm thị đã tạo nhịp cầu nối để hôm nay nhóm nụ cười thiện nguyện có cơ hội trở về đây để làm việc hết sức ý nghĩa như thế này. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị. A Di Đà Phật. À, kính thưa đoàn, hôm nay à, Đại Đức Thích Trân Khánh có đôi lời phát biểu với đoàn cô bác hội viên chúng ta có thấy cái điều gì khác không? À, đại diện à, hội viên có một anh chị nào đứng lên thấy có cái điều gì khác từ xưa tới giờ không? Mời anh đây. đây thì ờ, cô bác hội viên là như thế, như ờ, lời Đại Đức ờ, Thích Trân Khánh có nói. À, kính thưa Đại Đức và tất cả các anh chị trong đoàn ngày hôm nay, kể từ khi Thuận phụ trách cái hội này năm tháng 12, năm 2012 cho đến nay, đây là lần đầu tiên đại diện của một đoàn đứng ra nói những lời mà phải nói nãy giờ Thuận đứng nổi gai ốc như à, Đại Đức nói là quê hương Ngộ Công là quê hương Định Nhân Kiệt đúng. Tại vì có vợ vua ở đây nữa. Mà lăng của vua tự Đức nằm ở đây. Mà thưa rằng từ xưa tới giờ chưa có một vị nào nói về cái này. Hôm nay Đại Đức nói một câu này có lẽ là cái phước của quê hương Gò Công và danh dự cho tất cả những người quê hương Gò Công. Đại diện chánh quyền địa phương của quê hương Gò Công Đông cảm nhận tháng hụt và tri ân đại đức rất là nhiều. Đại diện ban tổ chức à, trước khi buổi lễ phát quà chúc đại đức thích chân khánh cùng tất cả những anh chị như em thủy là cái cầu nối lớn của cái đoàn nụ cười thiện nguyện từ xưa tới giờ với hội của công đông à, đại diện đoàn mong đại đức nhiều sức khỏe À, để có những cái à, lời nói nhận xét mỗi một địa phương, mỗi một nơi, nụ cười thiện nguyện dừng chân ở đó để có cái sự kết nối chân tình và tri ân nồng ấm đối với tình người với nhau cũng như người ta nói của cho không bằng cách cho đại diện mong rằng thầy cùng tất cả các anh chị cô bác trong đoàn ngày hôm nay luôn luôn được dồi dào sức khỏe cho Thuận gửi lời tham gia quyến của quý vị làm ăn phát tài có những phần quà ấm tình người như thế này đối với tất cả những người khuyết tật trong đất nước Việt Nam chúng ta nói chung và riêng với huyện hội Gò Công Đông nói riêng cũng như bây giờ trong thời gian này đất nước Việt Nam chúng ta đang gồng mình để đối phó với những cái lũ lụt mà quê hương miền Trung cô bác đã thấy và những anh chị em đã thấy rất rất là khổ nhưng đoàn cũng nhính một cái phần nào đó về quê hương Gò Công. Cho nên cái phần quà này nó khác với những lần khác. Nó ấm tình người, nó đầy nhân ái. Mong quý vị được dồi dào sức khỏe một lần nữa. Trân trọng cảm ơn. Ở đây quê hương Gò Công có một cái hình thức như thế này là mỗi một cô bác đều có một cái phiếu trên tay và sau đó cô bác sẽ đứng lên lần lượt cũng là người mù nhưng là trong cái người mù có người khuyết tật và những người già yếu à, sẽ ra trước thuận xin ý kiến của đoàn chúng ta có có hình thức phát quà nào khác không ạ à? đại diện nói với à, đoàn như thế này quê hương gò công thì cũng như dùng à, miền trung sỏi đá chúng ta biết vậy đó ở đây chỉ có đặc sản là trái sơ ri thành ra quê hương gò công có một ít sơ ri tặng với đoàn để khi lên xe quý vị ăn lấy thảo với đoàn à, trân trọng kính mời à, em phạm thị sen à, lên đại diện trao cái à, cái món quà đơn giản của quê hương gò công cho đoàn kính mời em thủy lên nhận dùm anh ạ à. À, xin cảm ơn em Phạm Thị Sen, à, Phó Chủ tịch Hội Người Mù và em Thủy đại diện của đoàn nhận cái à, cái cái món quà <laughs> như thế này. Rồi bây giờ à, xin trân trọng kính mời đoàn chúng ta à, đứng lên để tiến hành cái buổi lễ phát quà.